Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây Thì trước khi vào video này, em xin à, kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe Và video hôm nay thì em chia sẻ đến à, quý cô chú, anh chị và các bạn làm món bánh kẹp tàn ong bốn muối truyền thống miền Tây Thì à, món bánh này là nó có vị ngọt, mềm, xốp và ừ, để dùng được lâu và bây giờ em chia sẻ đến ờ, quý cô chú anh chị và các bạn nguyên liệu để cho cô chú anh chị và các bạn dễ làm nha. Thì nguyên liệu ờ, em ờ, dùng làm bánh này thì gồm có là trứng, bột mì, bột năng, đường, cam và dầu ăn. Thì trứng em dùng 6 quả trứng nha, thì tương đương với 500g trứng. Và bột mì thì em dùng 200g bột mì, thì bột mì này là bột mì đa dụng rồi bột năng thì em dùng 200g bột năng rồi đường cát thì em dùng 250g đường cát và rồi một quả cam thì em dắt ra em lấy nước cốt cam rồi thì đây là 20g à, dầu ăn và giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng bắt tay với em là món bánh à, kẹp tàn ong bún muối này nha thì trước khi làm món bánh này thì em sẽ à, lấy trứng này ra luôn nha rồi tiếp theo là em lấy trứng ra lòng đỏ và lòng trắng em đều lấy hết luôn thì à, trứng này á, cô chú anh chị dùng trứng gà hoặc là trứng vịt thì mình sẽ dùng trứng tươi ha trứng tươi thì à, làm bánh này mới được nha còn đó mình à, sẽ à, lấy trứng ra thì trứng này em dùng 6 quả lòng đỏ và lòng trắng ờ, cô chú anh chị và các bạn đều lấy hết luôn nha rồi như vậy là được 6 quả trứng và tiếp theo là em à, đánh cho nó tan 6 quả trứng này ra nha Rồi thì trứng à, em mới vừa đánh tan ra xong tiếp theo là em cho đường vô luôn à, đánh cho nó à, dậy trắng lên nha Rồi trứng đường à, em đã à, đánh à, dậy lên và tiếp theo thì em cho cam vô luôn ha để đánh cho nó tan cam này ra rồi cho dầu ăn vô luôn thì ở đây là em cho 20 gram dầu ăn hoặc là cô chú anh chị cho nước cốt dừa nha đây thì mình đánh cho tan cái dầu ăn và cam này ra rồi thì à, em mới vừa cho cam và vừa ăn giờ trong à, bột trứng và tiếp theo là em cho bột ha thì à, sẽ chọn bột năng và bột mì thì đây là bột mì ha còn đây là bột năng bột năng gọi là bột mì tinh rồi thì em cho bột mì vô trong trứng để trộn lên ha thì à, bước này thì à, quý cô chú anh chị à, chọn lên cho đều chọn cho nó tan cái bột mì này ra ha mình cho bột năng vô luôn cô chú anh chị cho các bạn chọn cho cái bột này thật là mịn ra nha thì à, mình chọn bột năng và bột mì vô thì nó còn hơi à, hơi đặc thì mình sẽ cho nước lọc vô rồi à, tiếp theo là mình cho nước lọc vô ha thì mình cho khoảng à, 30 ml để cho nó hơi lỏng ra một chút xíu rồi tiếp tục là mình à, chọn cho cái à, bọt này nè cho nó đều đó cho nó hơi vừa lỏng ra thôi nha đừng có lỏng quá đó như vậy là mình à, đổ bánh được rồi ha rồi tiếp theo là đậu bánh nha quý cô chú anh chị rồi thì em à, sẽ dùng à, khuôn bánh kẹp thằng ông bốn muối này để nướng bánh nha thì đây là khuôn bánh kẹp thằng ông bốn muối khuôn này thì mình nướng bằng ga hoặc là bằng than đều được hết thì em sẽ nướng bằng than nha rồi giờ mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng với em à, làm trải nghiệm làm món bánh kẹp tầng ong này nha. Rồi thì đầu tiên đó là cô chú anh chị à, để cho khuôn cho nó nóng nha. Thì ở đây à, mình sẽ để cho khuôn nó nóng đều hai mặt rồi mình thoa lên lớp dầu đầu tiên ha. Rồi mình cho lên trên bề mặt khuôn một lớp dầu á. Đó. đó, cô chú anh chị thoa cho đều ha. Thoa cho đều khuôn thì à, ở đây là khuôn à, bánh kẹp thằng ông à, tròn 4 muối loại bánh này thì mình nướng theo kiểu bánh bông lan thì rất là ngon trên dưới các cô chú anh chị và các bạn đều thoa hết luôn cho đều ha rồi mình thoa khuôn xong tiếp theo là mình cho bột vô thì mình sẽ lấy một giá bột mình cho vô khuôn cho cho nó đều cái bánh cho nó đẹp đều cái khuôn cho nó đẹp rồi mình để cái nắp trên ờ, xuống nè đó rồi mình chở khuôn lại ha thì à, bánh này á khuôn này thì cô chú anh chị ờ, nướng à, lò ga hoặc là lò, địa, lò than đều được ha mình nướng mình để chút xíu nữa mình à, cho nó bột nó chín rồi mình dở ra mình kiểm tra bánh nha rồi mình dở ra thử ha đó rất là ngon nha rồi mình trở lại cho nó đều à, vàng đều hai mặt bánh nó tự động nó rớt ra luôn đó mình làm như vậy thì rất là ngon tự động nó rớt ra luôn nó không có dính khuôn mình nướng à, cho nó vàng ha vàng cho nó thơm à, cô chú anh chị thấy là cái bánh à, vàng rất là ngon nha và mềm nữa đó mình ăn à, rất là vừa vị luôn đó cách bao bọc bánh kẹp tăng ong này thì có nhiều à, lời khuôn để à, áp dụng theo cái à, công thức này nha cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trái khuôn trái tim rau muối để nướng bánh kẹp tăng ong này thì hôm nay là mình dùng à, loại à, khuôn bốn muối này đó cô chú anh chị thấy bánh nó vàng rồi nè mình để cho nó khuôn nó vàng chút xíu nữa mình để cho cái bánh nó vàng chút xíu nữa nha và mình chở một lần nữa thì mình lấy bánh này ra được rồi nha đó giờ mình sẽ à, lấy bánh này ra thì cô chú anh chị dùng nĩa ha nĩa để mình lấy ra nước ra luôn nước ra bốn muối luôn ha nước ra luôn rồi. bánh rất là dễ lấy và nó không dính khuôn luôn rồi mình được à, một cái rồi mình à, đổ bột vô luôn ha cái à, nắp tiền xuống rồi mình chờ lại luôn nha rồi thì ở đây là mình à, cái đầu tiên mình mới vừa làm ra nha đó thì à, bánh kẹp tạc ong này thì nó có bốn muối hình u vuông thì à, bánh à, mềm và xốp khi mà mình dùng thì à, rất là vừa ăn rất là ngon luôn rất là mềm luôn rồi em nướng bánh cái thứ hai nào quý cô bác anh chị thì bánh cô bác anh chị thấy nó nó vàng lên rồi nè giờ em lấy bánh này ra ha để đổ cái tiếp theo thì ờ, cách làm bánh đàn ờ, ong này thì cũng ờ, dễ làm nha quý cô bác anh chị dùng khuôn trái tim hoặc là khuôn tròn này cô bác anh chị làm món bánh này rồi em được cái thứ hai ha rồi tiếp theo là đổ bột vô để nướng thêm ha cho hết số bột này luôn rồi tiếp theo là mình cho bột vô ha cho bột vô khô Đó, à, mình để ra cho cái bột này cho nó đều nè à, cho cái bánh nó đẹp ha rồi mình để nắp à, trên xuống rồi mình trở khuôn lại nha rồi mình lấy cái thứ ba ra nha thì à, cái thứ ba này đó thì nó hơi vàng hơn nó chín thì nó hơi bị áp và do mình để lửa nó cao thì cô chú anh chị để lửa cho nó nhiệt độ cho nó thấp xuống ha cành lửa nha rồi thì mình lấy cái thứ ba ra đó, cái thứ ba thì nó nói chung thì nó vàng hơn vàng hơn nếu mà nướng vàng như vậy thì ăn nó được thơm rồi em sẽ à, đổ cái thứ tư nha đó cho bột vô khuôn rồi mình để cái bọt này nè cho nó đều ha đều khuôn rồi mình để nắp trên xuống rồi mình trở lại nha mình để lửa nhỏ thôi rồi giờ mình à, à, cái thứ tư thì nó vàng ha quý cô chú anh chị thì mình lấy à, cái thứ tư ra mình dùng nĩa để mình lấy ra ha rồi mình được bốn cái đó thì bánh à, rất là ngon nha mềm và xốp rồi giờ mình đổ cái thứ năm à, vào khuôn ha thì cô chú anh chị có thể hoa sơ qua một cái lớp dầu tại vì mình không có nước cốt dừa rồi mình trộn bột lên để mình à, đổ cái thứ năm thì mình dùng một giá nếu mà mình dùng một giá không đầy thì à, mình thêm một ít nữa ha đó cho nó đầy khô rồi mình để cái nắp trên xuống mình nướng lửa nhỏ thôi nha lửa lớn thì bánh nó dễ bị à, áp cách làm này thì cái bánh nó sẽ à, xốp và mềm nha đó rồi mình cho bột vô khuôn cũng còn ít nữa là hết rồi và cho hết bột này luôn rồi mình trở lại thì mình lấy bánh ra luôn ha rồi thì cô chú anh chị thấy cái, ờ, cái bánh thì cũng rất là ngon và đều màu nữa mình tắt lò luôn rồi được một dĩa bánh rất là ngon luôn nha đó thì ờ, đây là loại ờ, bánh kẹp tàn ong bốn muối bánh kẹp tàng ong bốn mối nha quý cô chú anh chị thì à, bánh kẹp này á là à, nguyên liệu dùng à, làm bánh á, thì có bột mì bột năng trứng đường và cam thì nhìn vị bánh rất là ngon luôn nha đặc biệt cái bánh thì rất là mềm và xốp khi mình dùng mình ăn mình uống nước trà ăn giặt thì rất là ngon và như vậy là em chia sẻ đến quý cô bác anh chị và các bạn cách làm bánh kẹp tàng ong bốn muối đến đây là hết nha quý cô bác anh chị và các bạn đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông khi em có video thì cô chú anh chị nhận được video mới nhất và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại với cô bác anh chị và các bạn video tiếp theo